chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam đó bữa nay lấy lại đến với bên cơ sở lộc phát tài đó mình sẽ review cho anh em một bộ môn bầu cua trên điện thoại ha anh em bầu cua trên điện thoại ch play nha anh em đó đây tất cả dòng điện thoại đây điện thoại nào tán cũng được hết trừ iphone thôi anh em nha đó như điện thoại samsung đó apple apple xiaomi đó anh em mình đều đánh được hết ok ha anh em mình chỉ cần có CH Play là anh em mình chơi được nha đó bữa nay á mình sẽ tặng cho anh em là quy luật bầu cua trên điện thoại đó đây quy luật mình viết sẵn luôn cho anh em này quy luật bầu cua trên điện thoại nha anh em đó anh em mình vô anh em mình muốn được tặng á thì phải đăng ký kênh cho mình ha bật chuông đó đăng ký kênh cho mình bật chuông bình luận cho mình ha đó anh em mình vô game anh em mình cho mình mấy cái sau trong cái lúc mình tải nha anh em đó đây cái điện thoại đây mình vô CH Play mình tải về trực tiếp trên điện thoại cho anh em xem luôn nha CH Play nè đó mình vô CH Play nè ok chưa anh em mình nhìn kỹ không CH Play đó anh em mình vô tìm kiếm nè đó anh em mình vô tìm kiếm anh em mình đánh là bầu cua bầu cua 2022 2022 cách 2023 đó 2022 2023 nha anh em thì nó sẽ ra 2022 2023 anh em mình tìm ok chưa đó nó ra như vậy nè anh em em mình nhìn thấy rõ không đó như bây giờ mình sẽ cho anh em một cái quy luật là nó sẽ nằm top trong này luôn nha anh em top luôn đây anh em mình đếm từ trên xuống 1 2 3 4 đó nó sẽ nằm top 4 nha anh em nó là bầu cua 2022 2023 công ty game giải trí Việt ha mô phỏng nó uy tín luôn nha anh em chuẩn bị bước qua năm mới rồi chuẩn bị bước qua năm con cọp mình sẽ cho anh em cái bộ môn game con cọp luôn nha anh em đó đây mình để xuống đây ha đó mình vô mình tải trực tiếp cho anh em anh em mình xem luôn nha đây bấm vô đó nó sẽ hiện lên như thế thế này ok chưa anh em mình vô đó đây là đăng ký đăng ký kênh ha anh em mình vô đăng ký kênh bên YouTube bên mình rồi anh em mình cho mình mấy cái sao đây anh em mình sẽ bấm sao lên cho mình mình đã đăng ký đây năm cái sao đây đó anh em mình lướt lên anh em mình tìm hiểu cái cái bảng này ok chưa rồi xong anh em mình sẽ tải đó bên mình mình vẫn chưa tải nha bây giờ mình tải trực tiếp trên xe Play cho anh em xem luôn ha đó bây giờ mình bắt đầu nè mình gỡ cái đặt trước đó gỡ cài đặt đó bây giờ mình tải trực tiếp cho anh em xem luôn nha cài đặt nè ok chưa trong lúc mình đăng tải thì mình sẽ nói vài lời với anh em đó cái bộ môn này á thì rất chi là đơn giản luôn nha anh em đây quy luật mình viết sẵn cho anh em luôn bầu cua tôm cá gà nay mình chỉ cần nhớ trên trong đầu thôi anh em mình ra sòng sới anh em mình chơi là chỉ cần nhớ trong đầu là anh em mình cộng phát một ra ba con tổng ba con cộng lại lớn hơn 6 thì trừ 6 lớn hơn 12 trừ 12 bằng 12 trừ 12 lớn hơn 16 18 thì trừ 18 nha anh em đó anh em mình chỉ cần nhớ mấy cái quy luật này thôi đó đã tải xong rồi ha anh em mình vô phát đó nó sẽ là hiện cái hình trực tiếp lên vậy đó mình sẽ bấm vô mình chơi đó đây cái bảng nó đây nó sẽ hiện là như thế này em mình nhìn kỹ không đẹp không năm con cọp nha anh em anh em thấy con cọp xuống núi không đó chơi nè bấm vô chơi nè đó, nó sẽ có một nhạc chuông nhạc táp nha anh em nhạc xuân đó anh em mình thấy con cọp đi qua đi lại không với lại con dơi anh em mình chỉ cần nhìn cái bảng của mình là anh em mình biết đó đó mình sóc nè đó anh em mình á nhớ kỹ cho mình khi anh em mình ra sòng sới anh em mình chơi anh em mình muốn có quy luật hay là bản hack game nào bất cứ loại game nào cũng có hết tài xỉu bầu cua sóc đẻ đó anh em mình chỉ cần chụp lại cái màn hình vậy nó sẽ có những cái số seri rồi này đó 949 a a hai năm năm ba một một đó anh em mình chỉ cần chụp cái mã seri lại anh em mình gửi qua bên mình mình sẽ tư vấn cho anh em kiếm quy luật cho anh em ha mình sẽ kiếm quy luật và bản hát cho anh em anh em mình chơi ha trên điện thoại của người ta luôn nha anh em không cần phải điện thoại của mình đó bây giờ mình mở nè giờ mình sẽ chơi vài cây quy luật cho anh em xem nè ha coi nó cái độ chuẩn nó như thế nào đây quy luật nha bầu bầu không cua một tôm 2 cả 3 gà 4 này 5 tổng 3 con cộng lớn hơn 6 trừ 6 lớn hơn 12 trừ 12 lớn hơn 8 trừ 18 đó ok chưa đó bây giờ mình sẽ sóc ha bầu cua nai đó anh em mình nhìn này bầu cua nai nha anh em bầu cua nai bầu không cua 1 nai nay 5 là 1 với 5 là 6 nha anh em 6 trừ 6 bằng 0 rồi mình đánh bầu tiếp nha anh em nè sóc nè em mình đánh bầu tiếp nha mở nè có bầu này ok cho anh em có bầu này uy tín chưa rất chi là chuẩn nha nó xin nói thẳng với anh em là quy luật mình đưa ra là chỉ có chuẩn trăm phần trăm thôi không có đường nào mà chật hết đó bầu tôm cá bầu không tôm hai cá ba là năm nha anh nha anh em năm mình sẽ đánh thẳng về con số 5 luôn là con nai mình sóc nè mình sẽ đánh thẳng luôn là con nai nai thì 100% là ra nai nha anh em đây mở nè có nai nè anh em thấy cọ thấy để kỹ không đó có nai hai gà một nai đó ok, okay cho anh em rất chi là chuẩn luôn ha đây mình sóc vài cây nữa ha hai gà một nai hai gà là 8 nha anh em 8 nai nữa là 5 8 với 5 là 13 ha 13 thì mình trừ cho 12 trừ cho 12 thì còn một nha anh em một còn một một là con cua nha anh em nha một thì mình đánh con cua mình sóc nè quy luật này mình đưa ra chỉ có chuẩn trăm phần trăm thôi nha anh em cua này mở nè đó có con cua nè tôm cua gà nè tôm nè cua nè gà nè 4 nè 6 nè 7 nè 7 nè trừ cho 6 còn một mình đánh cua tiếp nè anh em mở nè tóc này mình mở nè có con cua nha anh em hai gà một cua nè hai gà là 8 nè cua một là 9 nè 6 trừ cho 9 thì còn 3 nha anh em 3 thì lại là đánh cá nha anh em cá nè sóc nè mở nè hai cá một gà rất chi là chuẩn luôn nha anh em anh em mình chơi sòng sới anh em mình chơi chỉ cần điện thoại của người ta hay điện thoại của mình cũng được hết anh em mình muốn có quy luật chơi game thì anh em mình cứ liên hệ qua bên bên lọc phát tài nha cái số điện thoại mình sẽ để trên màn hình nha anh em đó mình làm cây cuối với anh em nè hai cá một gà nha anh em sóc này đó hai cá hai cá là 6 gà nữa là 4 là 10 10 đúng không em 10 mình trừ cho 6 thì còn 4 4 mình đánh gà tiếp nha anh em mở nè đó hai gà một tôm rất chi là chuẩn bán nhà đánh một phát là anh em mình mua được hai căn đó anh em đó, ok chưa đó giờ mình kết thúc cái video này mình nói vài lời với anh em ha đó ok ha anh em mình xin nhắc lại anh em ha cái game này mình sẽ tặng quy luật cho anh em nhưng anh em mình muốn được tặng thì anh em mình đăng ký kênh bật chuông đó bình luận cho bên mình đó và cho mình mấy cái sau khi anh em mình đăng tải game ha đó rồi cái mùa dịch này cũng sắp hết rồi anh em mình ra đường cẩn thận bịt khẩu trang xịt xịt khuẩn ha anh em ha đó rồi ok xin chào toàn thể anh em